thánh thơ từ thiên đình bài số 24 Ma Vương xuống thế giảng lúc 12 giờ 44 phút ngày 25 tháng 11 năm 2021 Thời nay mạt Pháp là thời Mã Vương xuống thế nhân gian xử trị nhân loại cảnh báo con người phải sống từ tâm để được tha tội Mã Vương không phải chuyên làm việc ác như đời vẫn nghĩ má vương được trời cho phép sai khiến quỷ thần xử phạt những kẻ làm tàn gây nên tội ác để cho mà biết quay đầu về bờ con ơi kỳ này thế gian chịu cảnh trừng phạt của trời vì người hỗn loạn tâm trạng điên đảo nên buộc má vương cùng với quỷ thần xuống thế trị nhân hồi nay phải biết quá công duyệt bệnh lộ ra cho thấy chẳng đen rõ ràng ái tâm độc tàn đã lộ thấy rõ giờ đây là lúc người đó phải trả cái giá mình làm để cho công bằng trở về chánh giác con ơi ở đời dù chỉ ý ác chưa kịp ra tay quỷ thần đã biết nghiệp quả đến liền thời gian sắp tới tất cả những ai đổi lốt tâm từ đều bị trừng phạt không bằng cái chết mà bằng hình phạt ngay ở trên gian bằng các bệnh lạ đói không ra đói chết không ra chết mà chỉ đứng nhìn thấy cảnh tang thương khi nhà đổ xuống của cải bay đi chỉ trong nháy mắt tất cả những ai mà tâm giả tạo chỉ đẹp tài cao đều là mộng ảo giống như đèn màu ở trên sân khấu khi đèn vụt tắt bóng tối ập vào chẳng biết lối đi cho nên thời cuối hồi chuông đã điểm cho kẻ giàu sang sống bằng hào quang ngôi sao ngôi vàng đều phải hạ xuống Chỉ người tâm thật lòng tin vào phật đạo đức chân thành thì được ma vương đưa về nơi ẩn để qua nạn khỏi chờ ngày tất cả tội lỗi thế gian chìm vào biển tối thì con sẽ được đưa về đất tiên